em thì không uh, ờ, thủ dai không thủ dai vâng chuyện gì cũng ờ, dễ dàng bỏ qua hết chỉ có thủ giặc thôi dạ vâng thì thoảng cũng để bụng tí à, <laughs> để bụng tí à, có quyển sổ để ghi lại à, <laughs> trời ơi không, đâu, không có thù dai mà ghi sổ thôi á dạ vâng thì mình đỡ à, phải nhớ gia đình em có cho lấy chồng bộ đội không bởi vì biết lấy chồng bộ đội là chúng ta phải hy sinh về cá nhân của mình rất là nhiều luôn á dạ thực chất là ba em cũng là bộ đội à. dạ bây giờ ba về hưu rồi ừ, rồi ba có có dặn gì khi lấy chồng bộ đội gì không con từ nhỏ giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa lấy chồng bộ đội cực lắm <laughs> vậy à? nhìn nhìn nơi gương mẹ thôi đừng có lấy nữa ừ. tôi là bố của cháu thủy dung cháu trai bên này tôi thấy rằng là đúng là một người lính chuẩn yeah. Dạ. ừ, bởi vì bản thân tôi thì cũng ừ, tham gia quân đội là cũng 33 năm cũng mới về hưu được hơn năm nay nhìn thấy bộ đội tôi rất cảm tình tức là nói bà xã hôm nay nếu mà lên mà gặp được cái bộ đội thì là bản thân là có đồng minh đấy, <laughs> dạ, đồng minh rồi thì đây là một cái cơ duyên thì cũng mong là sao là hai cháu tức là bấm nốt rồi tiếp tục tìm hiểu rồi tiến xa hơn nữa thì có cái ngày vui đấy rồi là báo cáo cùng với ừ, chương trình là chết à, Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân à, Xin chào bạn gái ờ, bên kia hàng mùng tơi và Xin chào các khán giả có trong mặt trong trường quay <laughs> Tôi xin tự giới thiệu, ờ, tôi tên là Nguyễn Cao Bum Năm nay 29 tuổi, à, các bậc thượng úy Hiện tôi đang công tác ở Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân. À, em hiện đang ở Biên Hòa. Biên Hòa ha. À. Mời nhà gái nào. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, à, chào à, anh bên kia và toàn thể mọi người ở đây. Con tên là Lê Thùy Dung, hiện đang à, làm à, kế toán tại trường mầm non, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dung bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 27 ạ. Bà Rịa dạ. Vũng dạ. Tàu. Rồi ở đây Biên là Hòa thì cũng gần cũng gần đúng không đúng ở giữa đi cũng à. thuận ờ. lợi lắm nhà trai cho nhà gái biết ờ, được cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cái điểm mạnh của em thì ờ, theo như anh em bạn bè trong đơn vị nhận xét vui vẻ hòa đồng dễ gần <laughs> được rất là không ngủ ngáy không ngủ ngáy hả à. sao em biết <laughs> người khác Đó, em ngủ trước và vâng, em Chưa ngủ chắc lớn lớn nhiều khi ngáy dữ lắm á à. rồi sao nữa à, điểm đó là điểm mạnh đó hả vâng, vâng. Ừ. vậy là mấy ông nào điểm yếu là ngủ ngáy là yếu lắm á em thì không uh, thù dai không thù dai vâng chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua hết chỉ có thù giặc thôi vâng thì thoảng cũng để bụng tí à, ờ, <laughs> và vâng. để bụng tí à, có <laughs> quyển sổ để ghi lại đấy. À, trời ơi không, không, không có thù dai mà ghi sổ thôi á vâng thì mình đỡ phải nhớ còn gì nữa À, điểm yếu thì em hơi trầm tính có người nhận xét là cũng hơi ờ, kỹ tính một chút ạ mình nói về cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình dạ điểm mạnh là hòa đồng vui vẻ thân thiện sẵn sàng giúp đỡ mọi người điểm yếu là trước đám đông lại hơi hơi căng thẳng á bị căng thẳng đúng không chị dạ. Vương đúng không dạ ừ. với lại nó nhỏ quá tôi qua tôi nghe chứ coi bên đàn trai không nghe được gì chứ á sao kỳ vậy dạ, trời con gái dạ thoải mái lên nào với lại là hay suy nghĩ ạ hay suy nghĩ ha suy nghĩ về gì suy nghĩ hay là suy diễn có một chuyện nó xảy ra thì mình suy nghĩ nhưng mà lại nhiều khi đôi khi nó hơi quá à. cái vấn đề nó không có như vậy trầm trọng như vậy dạ. nhưng mà mình lại cứ đúng tưởng rồi, mình tượng nghĩ ra. cho nó quá lên như vậy là nó sẽ là rơi vào suy diễn đó mấy cái chính chính là như vậy ạ ừ. còn mấy cái nhỏ nhỏ thì <laughs> từ <laughs> điểm yếu đó là đúng là điểm yếu đó rồi à, mình có năng khiếu gì không dạ cũng uh, biết nấu ăn với lại là cũng thích làm bánh làm bánh bánh gì dạ giả sử như là dạ đây bánh bông đây. lan à, bánh mình nhìn là mình mình mình nghi rồi mình nghi là bạn này làm rồi đó Ngon dạ đó. bánh bông lan rồi ừ. hoặc là bánh trung thu các loại bánh mai mốt làm bánh bán mở tiệm bánh cũng được <laughs> dạ bây giờ à, mình có ờ, thích văn nghệ không sẵn đây thì con cũng xin hát một đoạn thôi ạ nhé yeah, anh yêu em mãi luôn nhé yeah, anh yêu em mãi luôn trong đời mối tình ta mãi lâu dài và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em cơn gió mát luôn hiền hòa ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về dạ em ừ. xin hết ạ à. sao bạn nam à, <laughs> à, tưởng tượng có giọng anh là nào? giọng rất là trong trẻo và hay ạ chào dạ. cưng vâng ừ em nói mấy... cho bà mối biết em có, có mấy, mấy, ừ. mấy ờ. mối tình em thì uh, mới trải qua một mối tình kéo dài ờ, gần 3 năm chia tay vì hồi em học ở xa thành ra là tình cảm nó cũng dần dần nó vơi theo cánh thư ấy. Ừ. nên là sao mặt cách em... lòng đúng không vâng sao mặt cách lòng đấy bên đằng nhà gái có mấy mối tình rồi dạ chính thức là có hai mối tình chính thức rồi hả dạ còn không chính thức là mấy dạ không nó chỉ ở mức tìm hiểu thôi thì chắc không tính đâu ạ ừ. mối tình dài là được mấy năm dạ được gần một năm cái thời điểm đó công việc cũng đang bấp bênh ừ. mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều ừ. rồi đôi khi cảm giác như là hai người không thể hiểu được cho nhau rồi. nên là nó có không ghen đến không đâu. nè bây giờ cô hỏi có ghen không dạ thực chất là ai cũng ghen hết á ừ. nhưng mà cô ở mức vừa phải thôi vừa phải thôi phải không dạ. em nhưng mà gia đình em có cho lấy chồng bộ đội không bởi vì biết lấy chồng bộ đội là chúng ta phải hy sinh về cá nhân của mình rất là nhiều luôn á dạ thực chất là ba em cũng là bộ đội à <laughs> dạ bây giờ ba về hưu rồi ừ, rồi ba có có dặn gì khi lấy chồng bộ đội gì không con từ nhỏ đến giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa lấy chồng bộ đội cực lắm <laughs> vậy à? nhìn nhìn noi gương mẹ thôi đừng có lấy nữa ừ nhưng mà tại sao con lại ờ, vẫn quyết định lấy chồng bộ đội dạ thì cảm giác như là bộ đội thì chín chắn hơn những lúc mà xa thì không nói nhưng mà những lúc gần thì người ta sẽ bù đắp cho mình ừ, những cái đắp. lúc mà mình thiếu hụt tình cảm giờ con quyết lấy chồng bộ đội ha dạ đó. đó rồi con diễn tả cái cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào cao trên mét bảy á ờ, em cao mét ờ, sáu chín phẩy năm <laughs> sáu chín phẩy năm rồi dạ được luôn quá được luôn dạ, quá được luôn dạ um, không hỏi không hỏi yên tâm yên tâm vô số kể yên tâm tự này nó không nó nhạy cảm quá cái gì nhạy cảm ông có được bị hói đâu mà ông nhạy cảm có những người hơi hói hói đó nói chung mấy người hói có tài lắm ạ à. vâng anh hơn em rồi sao nữa nè không hô không hô dạ ờ da ngâm da ngâm luôn quá ngâm luôn dạ. ừ. rồi bây giờ đó bạn bên đây sao nè thì em ờ, thích bạn nữ là tóc dài một chút thì ngang ờ, vai tóc ngang ừ, vai ngang vai mà ừ. thì ờ, bạn ấy vui vẻ hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em bởi vì ừ. chúng em thực ra mà nói là bộ đội thì thời gian nó hơi em hẹp một chút ừ. thì nếu mà công việc thì chúng em phải báo động là phải đi ngay đấy. Ừ nói chung vợ đang đẻ bao đồng cũng phải chạy đúng không trường hợp đấy thì lại được đặt ờ, cách ưu tiên thì vẫn chẳng hạn vợ đẻ thì vẫn có thể gọi là à. đơn vị tạo điều kiện được nói về để cho đàn gái hình dung được là bộ đội cũng vất vả lắm lo gì à. bố của người ta là bộ đội mà thì đó nhìn mẹ là biết rồi thì suốt mới, thời gian đó là biết rồi mới khuyên không con nên lấy chồng bộ đội đó thì đó nhưng mà vẫn lấy bởi vì sao thần tượng bố cho nên là em yên tâm là tất cả những gì thuộc về bộ đội là cô này cô đã nắm hết rồi yeah. Dạ. vấn đề ở đây là cái điều mà em nói ra đó ha là chị thấy bên đây cũng phải 80% rồi thông cảm cho bộ dạ. đội là chắc chắn là thông cảm à. rồi ha. em không thích điều gì bạn gái thiếu tâm lý một tí ờ, thông tinh tế và đặc biệt là không thủy chung có thủy chung không nè dạ thủy chung chứ thủy chung son sắt đúng không dạ rồi có thực tế không tế à người sống có thực tế đừng có sống ảo á à dạ thực tế ừ ha <laughs> không dạ. ảo không ảo giác gì dạ, ha đúng dạ, không dạ. lâu lâu ảo xíu cho nó khác biệt thôi bạn gái không thích điều gì ở bạn trai ki bo mình có ki bo không nè chắc xíu xíu xíu hả? tiết kiệm hay là, vâng, là tiết kiệm gọi là tiết, kiệm. tiết kiệm, kiệm đó à. tiết kiệm chứ không phải là ki bo đúng không à. à gia trưởng có gia trưởng không em không ừ không không gia trưởng à. nhìn mặt nhìn này không phải là gia trưởng từng có em gái mưa em gái nắng gì <laughs> nhiều Ủa, có mưa nắng gì không với em gái nào không dạ không mình là mấy mối tình em một một dạ. bên đây ta hai mối tình vậy mình mưa nắng hơn người ta nữa <laughs> rồi thằng gái đi với ai vậy <laughs> dạ hôm nay em đi với ờ, sếp của em gia đình của em chú và em gái với bạn ạ rồi xin mời đại diện gia đình bằng Trời thằng gái gia đình mới đi hùng hậu quá ha dạ ba mẹ nói là phải đi cổ vũ con gái à. mau lấy chồng chị quyền linh và yên chi hồng vân xin chào à, mọi người trong à, khán trường Tôi là bố của cháu Thủy Dung. Cháu trai bên này tôi thấy rằng là đúng là một người lính chuẩn. Yeah. Dạ. À, ừ, bởi vì bản thân tôi thì cũng ờ, tham gia quân đội là cũng 33 năm, cũng mới về hưu được hơn năm nay. Nhìn thấy bộ đội là tôi rất cảm tình, tức là nói như bà xã hôm nay nếu mà lên mà gặp được cái bộ đội thì là bản thân là có đồng minh rồi đấy. Đấy, đồng minh rồi. Đấy, thì ờ, đây là một cái cơ duyên. Thì cũng mong là sao là hai cháu tức là bấm nốt rồi tiếp tục tìm hiểu rồi tiến xa hơn nữa thì có cái ngày vui để rồi là báo cáo cùng với ờ, chương trình để xin dạ. hết dạ. dạ rồi cảm ơn chú cảm ơn bố Anh trai đi với ai em đi với lại ờ, các thủ trưởng cho đơn vị và có chú và thím của em mời thủ trưởng ạ Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, xin ờ, chào gia đình bạn gái. Tôi tên là Đỗ Văn Bình, là chỉ huy đơn vị chủ đồng chí Bun công tác. Nói về đồng chí Bun ở đơn vị thì là một đồng chí thì luôn được thủ trưởng cấp trên cũng như đồng chí đồng đội tin tưởng, yêu quý. Và qua lời tâm sự cũng biết được hai bạn ờ, có vẻ cũng khá hợp nhau. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Về để nhận xét thêm thì xin ờ, phép là chú cho đồng chí Bun. Dạ, đã mời chú ạ. Chú quan sát thấy là cũng rất là tốt, tính nét như thế là cũng đạt. Thì chú mong là sau cái buổi gặp gỡ hôm nay ấy, thì các cháu tạo điều kiện nhiều hơn để tìm hiểu sâu hơn nữa. Nếu mà tốt hơn là tiến tới một cái ngày vui nữa thì gần đây để cho đơn vị rồi thì gia đình sẽ có cái cuộc vui hơn dạ. <laughs> xin hết và cảm ơn chương trình rồi cảm ơn chú rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt mở rào ôi nguyên cái ờ, máy bay luôn kìa thôi bây giờ cứ nhận cái này mà trước. anh đã chuẩn bị từ khi biết được tin mình ờ, được tham gia bạn mối hẹn hò dạ. hơn 2 tuần Ờ, đơn vị anh hơn trong con người chuẩn bị món quà này gửi gắm rất nhiều hy vọng tặng đến em dạ đây, em cảm đây, ơn anh anh để đây cho em còn đây là món quà em tặng anh là ít bánh em làm thêm một cuốn sách để có gì anh đọc thời gian rảnh nó có tựa đề là mọi khoảnh khắc đều là quý giá hôm nay em gặp anh thì cũng là một khoảnh khắc quý giá mà em ờ, có thì trong đây em có ghi một ít <laughs> là nhắn nhủ thì ờ, có gì mong anh sẽ đọc cuốn sách này và nghĩ đến em Đấy, <laughs> xin phép uh, ờ, đọc luôn nắng kia là của mặt trời còn anh là của ai rồi hay chưa mây kia là của hạt mưa anh xem đã thích em chưa hay rồi dạ thì thì có nghĩa là câu đầu tiên thì chắc chắn là em có câu trả lời rồi dạ. còn à. câu ờ, thứ hai thì chắc để tương lai anh trả lời cho em rồi thôi hai đứa về đây ngồi tâm sự là nói chuyện với nhau nào hồi nãy em thấy anh nói là anh khó tính á thì anh không biết anh khó tính ở cái vấn đề nào á. anh không khó tính anh chỉ kỹ tính thôi công việc của anh là làm bên ờ, kỹ thuật dạ. thì nó cũng giống như cái cái toán của em là cũng phải tỉ mỉ chi tiết có một chút thì nó ảnh hưởng công việc của nó hơi kỹ tính cũng hay để ý những cái chi tiết hơi nhỏ một xíu nhỏ là nhỏ như thế nào anh cái chuyện mà em hay uh, uh, suy diễn thì anh nghĩ là cái chuyện nó anh sẽ chấp nhận được hồi nãy anh có nói hơi xíu xíu keyboard ấy thì giả sử như đi chơi hay gì đi thì anh nghĩ sao về vấn đề bên nào sẽ trả tiền hay là gì đó không đi chơi thì anh nghĩ là nên bên ờ, con trai trả tiền sẽ tốt hơn đằng nào thì mình cũng là người trưởng thành rồi cái việc ừ, không nên so đo tính toán những cái thứ đấy quan điểm của em về tình yêu về cuộc sống sau này như thế nào nói chung là xây dựng tình cảm từ hai phía rồi cùng nhau cố gắng vun đắp không ai là hoàn hảo cả thì à. cũng sẽ có những lúc mà xảy ra cãi vã mong là sẽ là ngồi lại nói chuyện với nhau chứ không phải là kiểu như sẽ giữ cái một cái sự im lặng anh cũng không thích kiểu chiến tranh lạnh lắm dạ ừ, tốt nhất là nên mình nên bày tỏ như vậy thì tốt hơn vậy nếu mình mà tiến triển tốt thì em thấy đến bao giờ thì mình có thể tiến tới được hôn nhân ừ, em cũng không quan trọng thời gian chỉ là hai bên tìm hiểu ừ, đến một thời điểm mình cảm thấy cả hai thực sự cần nhau thì mình tới thôi vấn đề của hai bạn bây giờ là cái ờ, địa lý nè thì uh, như em thì nếu đơn vị tạo điều kiện cho phép thì em sẽ đến chỗ bạn ấy thăm gia đình uh, xin các cô chú là cho làm cho tìm hiểu nếu nhiều thì tuần được một lần còn nếu ít thì tháng được khoảng hai lần dạ rồi bây giờ mình tiến tới cô gái nắm tay cô gái để trao những ờ, cảm xúc à, nhìn thẳng vào vâng, nhau thì uh, em thì em biết âm nhạc hay âm nhạc cũng không biết em lắm rồi Thực ra là trước khi em hát em mong mọi người đó có bây cả, giờ tới hát rồi đó có cà chua thì cất điện <laughs> tiến tới à, đi thì hát một đoạn trong bài Trái tim người chiến sĩ. Nào, nắm tay nào, Cuộc nắm đời tay người nào. chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một túi lương khô, một tấm vải dù một đôi dép cao su Nhưng anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời Vì anh có một trái tim, một trái tim <laughs> vâng xúc động quá và vâng, thôi thì anh là anh có một trái tim trong sáng thuần khiết và đẹp đẽ như lời bài hát ấy dạ. anh nguyện ý trao cho em thì em hãy cho chúng ta cơ hội để tiến xa hơn nữa dạ sau ba tiếng đếm nha bấm theo sự mất bạo của con tim ba hai một hết thời gian đồng điệu luôn á hai cái cặp luôn ghê thiệt nắm tay nào nắm tay nào đó hôm nay đến với chương trình được gặp bạn ờ, dung ờ, một điều rất là may mắn cũng là xúc động trong lòng ờ, của cháu thì cháu cũng xin phép hai bác trước hết cho chúng cháu được ừ, làm quen tìm hiểu nhau <laughs> cô chú với các anh tạo điều kiện cho hai đứa em tìm hiểu nhau ừ. rồi bây giờ thì mình xin phép để mình được hôn cái nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái à, cháu xin chào chú các anh thì các em luôn